Nếu biết xuân không sang Thì dám mơ chi nhiều Mà một khi anh đã hứa yêu em Thì đời còn những lúc xuống vầy Xa chi bao cách ngăn sau này Giây phút biệt ly xin em đừng quên từng đêm súng vang rền trong giấc ngủ say là khi anh đã dân nguồn sống cho đời và cho đôi đứa đẹp ướt đành sen trời đừng cho mưa rơi rơi đừng cho lệ hoen bờ mi người ai nếu biết xuân không sang thì dám mơ mà một khi anh đã hứa yêu em thì đời còn những lúc sông vài xa chi bao cách ngắn sau này giây phút biệt ly chưa để tâm hồn nặng câu xuân bất tận trên má em nhưng xin em đừng quên từng đêm súng vang rè trong giấc ngủ say là khi anh đã dâng nguồn sống cho đời và cho đôi đứa đẹp ướt đôi đường